em chào thầy em chào cả lớp thầy nghe được chưa thầy được rồi nghe được rồi thầy kia là gì thầy à, lúc thầy dẫn về cái um, à, lúc 18 tuổi là em em về đó được liền thầy về đang học với các bạn như thế nào rồi à, đi học sao rồi bạn em lúc đó như thế nào rồi chơi trong trường rồi làm mấy cái này à, báo tường rồi à, à, à, học cùng nhóm là em về được em về là như hiện trước mặt em luôn rồi về cái tuổi 14 tuổi là có mấy đứa bạn hồi à, ở cùng sớm đi học rủ nhau đi học rồi về đi à, hồi đó có hay đi ra ngoài ruộng đi à, tắm mưa rồi em về được luôn thầy nha rồi cái tới cái à, à trước không đến 7 tuổi thì lúc đó là em cảm nhận được là má em à, cho đi đi học về là cho bánh à, rồi ba thì à, dẫn đi à, em em em về được tới ờ, tới lúc mà cái ờ, trước lúc 7 tuổi đó thầy chỗ đó thật là em em em cảm giác như là mình đang ở cái cái cái lúc đó rất là ờ, tới tới bây giờ mình còn rất là sung sướng luôn đó thầy thanh kiều thầy thanh kiều lớp vô thầy thanh kiều kiều lớp vô hình xuân trang